dù nắng dẫu gió hay là lúc đông lạnh về mọi nơi thôn quê xa gần cũng không ngại ngần mặc báo trông gai không làm chúng ta nan lòng cùng dáng đôi tay mang nụ cười đến muôn nơi tự tin đi lên khi mặc áo xanh màu đoàn cầu tre ta xây những nhịp kết nối tương lai một xanh thân thương dẫu bụi những khi chìm mà sao vui ghê những giờ phút ấy đi lên thanh niên chung vai chúng ta tự tin bước vào đời bay cao bay xa khi bao ước mơ đã đến rất gần đoàn viên ta đi lên sông pha mang bao niềm vui đến cho đời màu xanh yêu thương trong tim này mãi mãi mang trong tim kêu hãnh dòng máu lá hồng tuổi xanh ta đi không nghĩ suy đắn đo chi tới trường sẽ luôn là tiếng cười